À, xin chào tất cả anh em Hôm nay trại bờ câu Minh Dũng thì anh em mình à, đi giao bồ câu ở Bình Phước anh em nhé Ở phía sau lưng mình đây là xe ô tô tải này Còn mình anh em mình đang ngồi trên à, ô tô 4 chỗ Thì trước đó thì có một cái chú kia ở Bình Phước này điện à, thoại mua 50 à, cặp bồ câu giống Thì hôm nay thì anh em mình đi giao luôn Mặc dù bây giờ là dịch à, Covid-19 rất là nguy hiểm Nói là người dân đang với cùng với chính phủ là gồng mình chống dịch mà anh em mình đi thì cũng trang bị hết uh, có khẩu trang cũng như là nước rửa tay thì anh em mình đi cũng hết sức là cẩn thận À, anh em mình cũng đắn đo rất là nhiều lần về cái việc mà cả, có nên đi ra hay không tại vì à, hiện tại thì covid đang hoành hành rất là dữ dội tại vì à, người chết hiện tại là trên thế giới là quá nhiều anh em ạ và người mắc ở Việt Nam mình thì ngày nào cũng tăng lên nên à, đi thì anh em mình cũng rất là ngại nhưng mà ở cái chú ở bình phước này chú ờ, chú cứ gọi điện chú đặt cũng lâu rồi á mình cũng ngại nên thôi giờ anh em mình đi luôn đi trong đêm luôn anh em ạ đi để tranh thủ thời gian đấy đây bầu câu thì anh em mình chuẩn bị sẵn ở trên xe rồi bây giờ là mang xuống để chuyển thôi thì cái chú này thì à, chú chỉ mua chim thôi còn lồng chú mua sẵn rồi nên là anh em mình không phải giáp lồng và bây giờ chỉ mua giống đến à, để à, bỏ vào chuồng cho chú ấy thôi đây là, là 50 cặp mà bồ câu ti tam thái siêu thịt anh em nhé buổi tối nên à, trời à, anh em mình thứ nhất là cũng không có đèn pin nhiều nên à, hơi tối anh em xem thông cảm nhé làm lòng rồi này có có đây này anh em này chuồng thì có sẵn rồi nó cũng tương đối là giống cái cái chuồng mà ở trại Minh Dũng mình làm nhưng mà à, theo à, mình nhìn thấy thì cái à, chất lượng thép của nó thì nó không có tốt bằng nhưng mà cái, chắc là do một số cái lý do à, về à, vận chuyển hay là làm sao đấy nên cái, cái cái cái chú này chú mua ở đâu chú ráp luôn nên là cũng không đặt lồng ở, ở trại của mình thì à, bây giờ anh em bắt đầu xuống à, xuống à, xuống sống xuống giống rồi bắt đầu à, trao vào lồng cho chú luôn là bồ câu Titan Thái siêu thịt này Thì cái chú này thì trước đó chú cũng nuôi à, một ít bồ câu rồi Và kích cỡ của nó thì à, trọng lượng của nó thì cũng à, à, không có bằng à, bầu câu Thái của trại Minh Dũng mình những cái đôi chim bồ câu này thì ở trại Minh Dũng mình là tuyển chọn rất là kỹ mới đi giao cho khách anh em nhé đều là những cặp mà trưởng thành cả rồi chuẩn bị vào đẻ đấy những cái à, cái cặp này mình à, giao là chắc tầm khoảng là một tháng một trong vòng tháng hơn tháng nữa là bắt đầu vào đẻ thôi tại vì cái à, chú này mua thì cái loại nó cũng khá là lớn rồi chuẩn bị vào đẻ thì anh em biết là hiện tại là dịch covid 19 thì nó kinh khủng quá nhưng mà riêng đối với ờ, những cái ngành nghề khác ví dụ như là nhà hàng hoặc là những cái quán ăn hoặc ừ, cơ sở massage đấy gì đấy thì nói chung là cũng đang rơi vào cái tình trạng rất là khủng hoảng luôn còn riêng đối với bà con nông dân mà ví dụ như là à, nuôi chim bồ câu thì vẫn à, yên tâm nhé tại vì ở trại Minh Dũng mình ở những cái à, cái địa điểm ở trại Minh Dũng mình à, à, hợp tác hoặc là mua giống mà bà con mà muốn hỗ trợ đầu ra thì ở trại Minh Dũng mình à, vẫn bao tiêu đầu ra cho bà con luôn vẫn đi thu hết sức bình thường nha bà con nhé không có vấn đề gì cả tại vì khi mà đi thì ở trại à, Minh Dũng mình cũng à, cũng trang bị các thứ cũng cũng khá là đầy đủ và cũng xem xét khi lưỡng giao ở đâu thì anh em mình mới đi chứ không là thứ nhất là trong tình hình dịch này thì à, những cái địa điểm mà nó khá là nhạy cảm những cái vùng mà có người nhiễm covid 19 thì anh em mình cũng, cũng xem xét lại như ở Bình Phước này thì à, cái cái việc mà phòng tránh dịch à, dịch bệnh hiện tại cũng đang là rất là khá tốt đấy dư lòng á À, nhìn chung thì mọi người cũng rất là yên tâm tại vì trong cái à, tình hình dịch thế này thì à, ở trại Minh Dũng ờ, Minh Dũng mình cũng à, à, làm sao để có những cái à, nghe an tâm nhất cho người nuôi thì à, ở trại Minh Dũng mình vẫn đi à, à, giao chim và vẫn à, đi à, bắt bồ câu ra ràng bình thường mọi người nhé đây những cặp bồ câu thì à, mọi người cũng thấy nó rất là to này cái chuồng trại thì cũng chuẩn bị sẵn rồi à, cũng không vấn đề gì cả à, ở Bình Phước thì à, ở cũng ở khá gần Bình Dương nên anh em mình tranh thủ đi ban đêm luôn đấy. thì vì ở chỗ cái chú này cũng hình như là cái cái cái, cái chỗ để nuôi này cũng mới xây đấy nên là cái à, điện đóm nó cũng chưa có nên là cũng hơi tối hình ảnh nó cũng hơi tối và anh em mình cố gắng là <laughs> đây là những hình sáng nhất rồi đấy Nè cái chú này thì ở dưới à, bên dưới các bạn có thể thấy là không có lót à, à, lưới mà bằng cái à, à khay nhựa nó cũng được nhưng mà cái cái, cái việc mà mua khay nhựa này thì nhiều khi là ở những cái những cái trại của mình thì trại mình không làm thế tại vì ở trại mình là xếp 3 tầng á với lại là xếp bằng lưới như vậy thì nó cũng đỡ tốn chi phí hơn nhiều khi những cái khay này nó cũng không cần thiết đâu các bạn tại vì khi mới khay mà bắt đầu đi ờ, ờ, hai uh, ba uh, tháng mình đi rửa nhiều khi cũng rất là vất vả và trại Minh Dũng mình cũng chia sẻ luôn thực ra nuôi bồ câu nó khác với những cái loại à, nuôi khác trong cái thời kỳ dịch bệnh nhé ví dụ như là heo thì thời gian trước thì có dịch à, tải heo châu Phi này gà thì hay có dịch cúm H5N1 này còn à, riêng đối với bồ câu này thì à, hầu như ở trại Minh Dũng mình từ khi nuôi đến giờ cái việc cái việc dịch bệnh thì rất ít luôn ví dụ nó có thì cũng xảy ra khoảng một hai con này sau đó ở trại mình cách ly và tiêm thuốc và chữa trị thì nó cũng à, cái con nào mà cũng đa phần là nó trở lại được bình thường được hết nên là bà con rất là yên tâm với cái việc nuôi là sẽ rớt xuống ờ, phần xuống hơn dưới đất hết và cái quán ăn à, ở trạm Minh Dũng mình thì hôm nay cũng à, à, tạm thời đóng cửa đến à, hết tháng 3 anh em nhé thì vì chính phủ có yêu cầu à, tạm à, dừng hoạt động một số cái à, quán ăn nhà hàng mà có cái à, công suất phục vụ à, trên 30 người á thì à, phải tạm dừng đóng cửa để à, cùng chính phủ à, phòng chống dịch và cũng à, ngoài ra thì cũng cấm tụ tập trên 20 người và giữ khoảng cách à, à, tầm 2 mét đấy anh em cũng lưu ý một số những cái thông tin nhé để có gì à, phòng chống dịch cho nó hiệu quả và cuối uh, cuối tháng này thì uh, nếu mà căn cứ vào tình hình dịch cũng như là những cái uh, của chính phủ thì uh, anh em mình uh, ở trại Minh Dũng mình thì cái cái, cái việc nhà hàng thì cũng uh, xem xét hoạt động lại còn riêng đối với cái hoạt động mà đi giao bồ câu này thì uh, anh em cứ yên tâm bà con nào mà có nhu cầu mua giống hoặc là cần trao đổi thông tin đặc biệt là là trao đổi thông tin đi thì cứ alo cho trại Minh Dũng mình lúc nào trại Minh Dũng cũng à, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoặc là giúp đỡ bà con và bà con có vấn đề gì thì cứ à, chia sẻ với trại Minh Dũng mình nhé hiện tại thì à, tình hình dịch thì người ta cũng hạn chế tối đa cái việc mà đi ra ngoài cái khẩu hiệu như à, hãy đứng yên khi thổ quốc cần chẳng hạn đúng không anh em thì à, những anh em nào mà không có việc thì à, có thể ở nhà ở trại mình thì à, à, hôm nay thì à, đánh đo mái thì cũng à, quyết định đi đấy anh em mình à, vừa mới à, cho chim bồ câu vào lồng xong thì thì cũng à, à, hoàn thành nhiệm vụ rồi chuẩn bị nha mình về và cái à, cái chú đấy thì à, chú đấy cũng từng nuôi rồi cũng nên cũng khá là quen có cái, cái à, việc gì thì chú ấy sẽ tự alo luôn còn đây là chim à, chim ra ràng anh em này đây đây là xe tải của trại Minh Dũng mình nhé, Đây xe tải Chở lồng và chở chim Đi giao và Mỗi lần đi giao cho khách Ở những cái địa phương mà gần Quanh à, tỉnh Bình Dương Hoặc là miền Tây gì đấy Thì à, anh em mình sẽ đánh xe tải đi à. Còn đây là chim ra ràng anh em này Chim ra ràng khá là to Đây là 10 con chim ra ràng anh em mình đi ờ, à, đi à, tặng cho một cái chú, ờ, người quen để chú à, làm thịt chim ra ràng ở trại mình các bạn thấy đâu chim ràng nhìn cứ như chim trưởng thành rất là to cái này nó biết ăn chưa chưa chưa biết giờ nhưng anh em nhìn thấy thích chưa không có đi cho ăn thật mà à, cho bạn. Thầy, những cặp chim này thì anh em mình đem đi tặng đúng không trong một quá trình đi giao thì à, à, tiện đường thì anh em mình tặng luôn thấy, thấy bồ câu chưa đây là anh em ở à? trại Minh Dũng mình thì à, thì cũng khá là rất là quen biết nhau này không cần không cần phải bị khẩu trang chứ tình hình dịch thế này thì à, mỗi người cần trang bị cho mình cái cái việc đeo khẩu trang chứ đâu có thể tin ai được đúng không? Đây rõ rồi. Đấy. Đeo vô uh, cái xe nào cho ta. Hiện tại những cái cặp chim mà ở trại mình mà anh em nào mà có nhu cầu mà mua giống hoặc là về để thịt đó, thì giá nó khác nhau anh em nhé ví dụ là chim từ 2 đến 3 tháng tuổi nó giá thì nó nó cũng là giá bình thường thôi tại vì nhiều anh em hỏi cái, loại chim mà trên 5 tháng tuổi nhiều khi nó cũng à, hơi cao giá tại vì cái tình hình à, dịch này này thì cũng rất là cái khâu vận chuyển à, chim giống về từ Thái Lan về nó cũng rất là khó khăn khó khăn hơn trước rất là nhiều vì à, bây giờ là hầu như là bây giờ là cũng không thể nào mà chuyển về được nữa nhưng mà ở trại mình thì vẫn có à, cái lượng giống đủ để cung cấp cho anh em nếu mà có anh em nào có nhu cầu mua theo như mình tính toán thì chắc phải hết năm nay hoặc là vài tháng nữa thì cái tình hình dịch thì cũng bắt đầu mới à, mới có tiến triển tốt chứ hiện tại là cũng đang rất là khó khăn hầu như ai kinh doanh cũng khó khăn cả chú này mua 50 cặp giá một cặp là năm trăm rưỡi năm trăm rưỡi một cặp anh em nhé hiện tại giá bồ câu từ 4 đến 5 tháng tuổi clip này thì mình cũng xin à, tạm dừng ở đây anh em nhé rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip của mình